Siêu khuyến mãi giá rẻ chưa từng có, iPhone 11 Pro quốc tế Mỹ, giá từ 14 triệu 950 nghìn, iPhone 11 Pro Max quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 150 nghìn, cam kết zin nguyên bản, hình thức đẹp, bảo hành một đổi một lên tới 12 tháng gồm cả nguồn màn hình Face ID, đặc biệt khi nâng cấp thêm bảo hành vàng, tặng voucher giảm giá ép kính nếu rơi vỡ, voucher giảm giá mua phụ kiện chính hãng, chi tiết liên hệ vào hotline hoặc nhắn tin fanpage shop hỗ trợ ạ.